con trai bao nhiêu tuổi lấy vợ là hợp lý mẹ đấy là do các ông có phải ai cũng giống nhau đều đâu có người thì người ta ừ, trưởng thành sớm người ta bươn trải sớm người ta ổn định sớm thì người ta lấy vợ có người thì mẹ đeo có gì cả thì có mỗi là bố mẹ nhiều tiền thôi người ta lấy vợ sớm người thì người ta đi làm người ta quen mẹ rồi quen cái guồng của cuộc sống rồi người ta cũng đéo có nhu cầu lấy vợ thế là người ta cũng đéo lấy nữa ừ tùy từng người các bạn tự chủ động trong cái vấn đề đấy được mà